hàng chục triệu người Việt trong nước sẽ không có lương hưu vào năm 2030. Báo cáo của Tổ chức Lao động Quốc tế công bố vào năm 2019 cảnh báo sẽ có khoảng 16 triệu người Việt Nam có thể sẽ không có lương hưu vào năm 2030, trừ khi chính phủ có những chính sách hỗ trợ phù hợp. Còn theo báo cáo triển vọng dân số thế giới của Liên Hiệp Quốc được công bố cùng năm, dự báo trong 9 năm tới, khu vực ASEAN sẽ có hơn 109 triệu người trên 60 tuổi, chiếm hơn 15% tổng dân số. Đến năm 2050, con số này được dự báo sẽ tăng lên hơn 176 triệu, chiếm hơn 22% tổng dân số của khối ASEAN. Báo Nhà nước dẫn nhận định của Nguyên viện trưởng viện nghiên cứu khoa học hành chính, giáo sư Nguyễn Hữu chi rằng con số 16 triệu người mà Tổ chức Lao động Quốc tế dự báo là cho năm 2030, tức những người hiện nay đang ở độ tuổi 45 đến 50. Thực tế có rất nhiều người ở độ tuổi trẻ hơn đang thất nghiệp, không có điều kiện đóng bảo hiểm xã hội. Nếu tính cả những người này thì đến năm 2030 và cả những năm sau đó, số người không có lương hưu của Việt Nam sẽ cao hơn nhiều. Tiến sĩ Phạm Quỳnh Hương, Viện Hàng Long Khoa học Xã hội Việt Nam nói với Đài Giờ, FA về vấn đề này, từ trước đến nay thì không phải ai cũng có lương hưu. Trước đây, chỉ những người làm nhà nước mới có lương hưu. Thời đó, kinh tế còn bao cấp, nên làm nhà nước là chính. Làm tư nhân thì đời sống rất khó khăn. Nhưng làm tư nhân, nếu có ký hợp đồng là có lương hưu về sau vì theo luật, người sử dụng lao động phải đóng an sinh xã hội cho người lao động theo một tỷ lệ nào đó. Còn một đội ngũ nữa cần nói đến, đó là nông dân. Hiện nay, tỷ lệ nông dân ở Việt Nam chiếm khoảng 60% dân số. Những người này họ không có lương hưu, nhưng hiện nay chính chủ đang có chương trình người nông dân cũng được đóng bảo hiểm xã hội. Nếu họ đóng thì họ cũng có lương hưu. Chương trình này mới và bây giờ mới được khuyến khích. Tôi nghĩ rằng, để triển khai rộng rãi chương trình này, thì còn lâu lắm vì nông dân cho chưa quen hình thức này. Theo đánh giá của một số người, cách trả lương hưu ở Việt Nam hiện không hợp lý bởi người nghỉ hưu thường đồng hành với bệnh tật, không có thu nhập khác, sức lao động cạn dần, mức sống bị giảm do đồng tiền bị trượt giá. Giáo sư Nguyễn Đình Cống về hưu được 20 năm, sau 50 năm làm việc, chia sẻ chuyện lương hưu với đài giờ FA, lương hưu thì tùy. Đối với những người lao động bình thường thì lương hưu hiện nay khoảng 3, 4 triệu đồng một tháng thì rất khó khăn. Còn với người lãnh năm, 7 triệu thì vất vả nhưng cũng tạm được. Còn loại cao cấp như tôi, thuộc hàng giáo sư tiến sĩ 50 năm công tác thì lương hưu được khoảng 9 triệu thì cũng tạm đủ, cũng sống một cách vất vả. Nói tóm lại, cách trả lương hưu của Việt Nam theo tôi là chưa hợp lý, chưa thật công bằng. Tôi cũng đã đóng góp ý kiến nhưng thôi, Nói chung là nếu ai không có tiền dự trữ thì lương hưu là khó sống. Người già có hai loại lương. Nếu ai trước đây có đi làm, có nộp bảo hiểm xã hội thì có lương hưu theo luật. Lương hưu không phải là an sinh xã hội. Còn loại thứ hai là người già nếu gặp khó khăn thì được hưởng một khoản an sinh xã hội. Khoản này ít thôi, chỉ khoảng 3-400 nghìn một tháng thôi. Cô Tuyết hiện ở Sài Gòn có bà mẹ già trên 80 tuổi, cho chúng tôi biết mẹ cô không có một khoản tiết kiệm nào, còn cái lo mọi chi phí, tiền nhà nước cấp hàng tháng không đủ để ăn sáng, em không mua bảo hiểm gì cho má hết, mà được nhà nước cấp cho những người lớn tuổi từ 80 tuổi trở lên mỗi tháng, được 270 ngàn. 270 ngàn thì không thể đủ sống vì mỗi sáng ăn tiết kiệm lắm cũng hết 15 ngàn, tức một tháng hết 450 ngàn rồi chưa tính ba bữa cơm trong ngày. Tới thì họ lì xì thêm một tháng. Và khi có bệnh hoạn hay nằm bệnh viện thì nhà nước chi trả 80%, mình chịu 20%. Việt Nam cũng đang phải đối mặt với tình trạng già hóa dân số, già trước khi giàu. Rất nhiều người già ở Việt Nam không có lương hưu và trợ cấp, phải sống dựa vào con cháu hoặc tiếp tục lao động mưu sinh. Trang dân số.org chấm thống kê chỉ sau 50 năm, độ tuổi trung bình của người dân Việt Nam tăng đáng kể, từ 18 tuổi vào năm 1970 lên 33 tuổi vào năm 2020. Từ năm 2011, Việt Nam chính thức bước vào giai đoạn già hóa dân số với tỷ lệ người trên 60 tuổi tăng lên với tốc độ nhanh chóng. Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc ở Việt Nam tính đến năm 2019 là 11,4% so với lực lượng lao động. Để bảo đảm an sinh khi về già, thì người lao động phải có việc làm, thu nhập đủ để đóng bảo hiểm xã hội. Nếu người lao động không tham gia bảo hiểm xã hội, thì khi về già sẽ không có lương hưu. Đây sẽ là gánh nặng cho an sinh xã hội. Để giải quyết tình trạng này, ngoài chính sách khuyến khích những người công dân mua bảo hiểm xã hội, dường như chính phủ chưa có giải pháp tích cực. Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan từng nhận định với đài giờ FA rằng mạng lưới an sinh xã hội của Việt Nam – với khả năng tài chính hiện nay thì không có cách nào có thể bù đắp được. Bà nói, nếu nhìn thực trạng chung thì vấn đề an sinh xã hội của Việt Nam hiện nay là một gánh nặng hay một món nợ lớn mà cả nhà nước và nền kinh tế đang phải gánh chịu. Trên thực tế, nhu cầu của xã hội đối với vấn đề an sinh xã hội luôn lớn hơn khả năng thực tế mà nhà nước có thể đáp ứng nhưng nhà nước cũng đã chấp nhận cung cấp bảo hiểm cho các người nghèo để đảm bảo cho họ khi đau ốm thì cũng có thể đến bệnh viện để chữa trị. Để đối phó với tình trạng già hóa dân số nhanh kéo, theo số người không có lương hưu tăng cao hiện nay, các nhà quản trị đất nước cũng đưa ra những giải pháp như chuẩn bị cho người cao tuổi không chỉ là lực lượng trí tuệ của cộng đồng mà còn tiếp tục là lực lượng sản xuất bằng cách tìm cách kéo giãn tuổi nghỉ hưu giải pháp này bị cho là không tích cực. Dân số già, gánh nặng kinh tế và an sinh xã hội. Báo chí Việt Nam hôm 11 tháng 10 đồng loạt đăng tải cảnh báo của các nhà khoa học dự báo tốc độ già hóa dân số của Việt Nam sẽ tăng thuộc hàng nhanh nhất thế giới. Và Việt Nam chỉ mất khoảng 20 đến 22 năm để chuyển từ giai đoạn già hóa dân số sang giai đoạn dân số già. Tỷ suất sinh giảm hay tuổi thọ tăng. Theo Cổng Thông tin Chính phủ, Giai đoạn kỳ dân số già còn gọi là giai đoạn dân số đã già, là khi dân số từ 65 tuổi trở lên chiếm từ 14% tổng dân số. Còn giai đoạn già hóa dân số là sự gia tăng độ tuổi trung vị của dân số một vùng do tỷ suất sinh giảm và hoặc tuổi thọ trung bình tăng. Vào năm 2011, Việt Nam chính thức bước vào giai đoạn già hóa dân số, với tỷ lệ người từ 60 tuổi trở lên trên tổng dân số tăng lên với tốc độ nhanh chóng, từ 8,1% năm 1999 lên 8,69 và hiện nay là khoảng 12%, tương đương khoảng 11,9 triệu người. Liên quan vấn đề này, nhà nghiên cứu xã hội học tiến sĩ Phạm Quỳnh Hương hiện công tác tại Viện Hàng Long Khoa học Xã hội Việt Nam hôm 11 tháng 10 đưa ra nhận định với đài giờ FA tỷ lệ dân số già tăng lên sẽ là gánh nặng về kinh tế cũng như chăm sóc người già. Tất nhiên văn hóa Việt Nam là trọng người già, như là một cái phúc cho gia đình, ai cũng mong muốn như vậy. Tuy nhiên ta phải hiểu rằng người già không có sức lao động như người trẻ, và người già thì cần được chăm sóc, như vậy những gánh nặng đó sẽ được rồn vào thanh niên. Theo tiến sĩ Phạm Quỳnh Hương, khi tỷ lệ dân số trẻ nhiều thì gánh nặng đó không nhiều, nhưng khi tỷ lệ dân số già tăng lên thì số người trẻ phải gánh vác cho người già sẽ tăng, đè nặng lên vai thanh niên hiện nay và trong vài thập niên tới. Ngoài việc xu hướng chậm sinh con trong giới trẻ, tiến sĩ Phạm Quỳnh Hương giải thích thêm vì sao tỷ lệ dân số già tăng lên nhanh chóng. Nhìn chung, đó là do điều kiện kinh tế và y tế tốt lên thì tuổi thọ cũng tăng lên. Ở Việt Nam hiện nay dù kinh tế và y tế có tốt hơn trước kia, nhưng để mà chăm sóc cho tỷ lệ người già cao như thế này thì chưa đáp ứng được nhu cầu. Trước đây chăm sóc người già do gia đình và cộng đồng, nhưng trong xã hội hiện đại, thì xã hội sẽ phải gánh phần lớn từ vai con cháu sẽ chuyển sang các tổ chức xã hội. Tuy nhiên ở Việt Nam hiện nay thì những tiết chế như thế chưa phát triển. Chính vì thế gánh nặng gia đình chăm sóc, cộng đồng chăm sóc ngày càng nặng hơn. Theo một số chuyên gia, một trong những nguyên nhân khiến tỷ lệ người già tăng vọt như vậy là do tuổi thọ trung bình của người Việt đã tăng từ 60 tuổi năm 1970 lên 76,6 tuổi hiện nay – Ngoài ra còn có nguyên nhân khác là tỷ lệ sinh giảm do chính sách hai con được thực hiện tại Việt Nam lần đầu năm 1960, ở miền Bắc là lần thứ hai vào năm 1990. Cần giải bài toán an sinh xã hội Giải bài toán dân số là vấn đề cần thiết hiện nay, tuy nhiên liệu lãnh đạo Việt Nam có nhận ra được những thách thức lớn và hệ lụy về kinh tế xã hội khi lực lượng lao động suy giảm và ngân sách phải tăng cho vấn đề an sinh xã hội. Trao đổi với đài giờ FA hôm 11 tháng 10, tiến sĩ Trịnh Hòa Bình, Phó Tổng Thư ký Viện Xã hội học Việt Nam, nhận định chắc chắn các nhà quản trị đất nước cũng đã thấy rồi, đã chuẩn bị để thích ứng, dù những giải pháp không hẳn là tích cực, chẳng hạn như chuẩn bị cho người cao tuổi không chỉ là lực lượng trí tuệ của cộng đồng mà còn tiếp tục là lực lượng sản xuất bằng chứng là đang tìm cách kéo giãn tuổi nghỉ hưu. Chuẩn bị kịch bản tái thiết kinh tế để thích ứng với tình hình đó, phải có những hoạt động cấp tốc, tập trung tối đa như để giảm dân số già thì tích cực đào tạo cho người lao động, tích cực chuyển đổi cơ cấu việc làm cho toàn xã hội. Theo tiến sĩ xã hội học Trịnh Hòa Bình, Việt Nam không tận dụng được kỷ nguyên dân số vàng vì chuyển rất nhanh từ dân số trẻ sang dân số già, và người già Việt Nam hiện vẫn tự bươn trải kiếm sống – người già ở Việt Nam, những người có trí thức, có kỹ năng lao động thì hầu hết họ tự bươn trải. Lương chính thức của xã hội Việt Nam thấp nên người già đến tuổi nghỉ hưu vẫn phải làm. Việt Nam chính thức bước vào giai đoạn già hóa dân số từ năm 2011, tính đến nay đã gần 10 năm. Trên thực tế, hiện nay người cao tuổi về hưu ở Việt Nam được hỗ trợ gì từ chính phủ? Để tìm hiểu thêm, giờ FA liên lạc ông Nguyễn Đình Hòa, một cán bộ đã nghỉ hưu ở Hà Nội và được ông cho biết về những trợ giúp cho người già, cán bộ nghỉ hưu mà ông đang được nhận. Nói chung những người về hưu ở đây được chăm sóc sức khỏe là bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và đồng lương thế thôi. Ngoài ra có chăm sóc gì đâu. Nếu là về hưu thì được 100% bảo hiểm y tế, nhưng bảo hiểm y tế Việt Nam thì chỉ phát đơn thuốc theo bảo hiểm thôi, bị các bệnh hiểm nghèo thì hầu như mua thuốc ngoài hết, chả có gì ưu tiên cả. Ngoài ra ở Hà Nội thì người trên 60 tuổi được đi xe buýt miễn phí trong 5 năm, nhưng già rồi đi đâu mà miễn phí. Ngoài đồng lương hưu họ còn bắt người già phải ủng hộ lũ lụt, 27 tháng 7, gia đình khó khăn. Theo một thống kê khác của The Economist, thì ở Việt Nam hiện nay, lớp người trên 60 tuổi đang chiếm tỷ lệ khoảng 12% dân số, và tỷ lệ này được dự báo sẽ tăng lên mức 21% vào năm 2040, một trong những tỷ lệ tăng nhanh nhất trên thế giới. Một người dân ở Sài Gòn hôm 11 tháng 10 chia sẻ với đài giờ FA về cuộc sống của những người cao tuổi trong gia đình anh. Nhà tôi ở Sài Gòn, tổng số người già nhà tôi có 4 người, cùng hộ khẩu thì có 3 người già, ba người già nhà tôi thì đều trên 80 tuổi, đều được trợ cấp của chính phủ như tiền già trên 80 tuổi thì được ba trăm mấy chục ngàn một tháng. Ngoài ra còn có bảo hiểm y tế miễn phí, không phải trả gì hết. Tất nhiên những yêu cầu riêng như phòng lạnh thì mình phải trả, còn tiền thuốc bình dân hay nằm viện bình dân theo kiểu trung phòng, chung giường thì miễn phí. Tất nhiên những thuốc mạnh thì mình phải tự mua. Nếu mà không có tiền để dành hay không có con cái lương cao thì với ba trăm mấy mỗi tháng chỉ đủ ăn sôi mỗi sáng thôi. Theo tiến sĩ Phạm Quỳnh Hương, để chuẩn bị đối phó những thách thức và hệ lụy liên quan dân số già, Việt Nam cần học kinh nghiệm của các nước đi trước. Trong đó phải đặc biệt quan tâm đến các quỹ như bảo trợ xã hội, quỹ lương hưu cho người già, quỹ chăm sóc người già, nhà dưỡng lão. Việt Nam chỉ đơn giản là học hỏi theo thôi, nhưng cần phải có chính sách thích hợp. Tuy nhiên bà lo lắng, liệu nghiên cứu xong thì nhà nước có đưa vào chính sách được hay không?